À, xin chào các anh chị nha cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai đây à, hôm nay cửa hàng à, có một cái à, con à, chim cúc cu của Nhật à, là mới thay chia lại của ông anh ở dưới à, Bà Rịa Vũng Tàu đẹp quá à, quay lên cho các anh chị tham khảo nha à, các anh chị nào có nhà hứng à, lấy về làm của riêng thì cửa hàng à, bán xe này luôn à, giá tiền à, hơi hơi chát 35 triệu nha chiếc xe này sản xuất à, cho các anh chị coi cái năm sản xuất đây ha 1995 1995 đây anh chị xem nhé đây để chờ đây này chiếc xe chúng ta xem phần à, chi tiết của xe nha cái xe này nhập ở bên Nhật về nha các anh chị à, nhãn hiệu là Charlie nhãn hiệu Charlie mới thay vỏ đúng một lần một duy nhất nha mới thay vỏ đúng một lần một duy nhất toàn bộ là riêng theo xe hết đây Lân Ngọc Đồng Nai mua về mới thay cái vỏ mới còn toàn bộ là nhông sên dĩa là theo xe hết nha chiếc con chim cúc cu nè à, có khóa xăng nè khóa xăng nè anh chị xe đẹp lắm à, xe này đặc biệt là không có cần số nha các anh chị không có cần số à, xài số tự động giống như xe tay ga vậy đó khi nào mình à, lên ga thì xe tự chạy à, đặc biệt đó là à, sang số 1 số 2 số 3 nhưng mà là số tự động vẫn riêng nha các anh chị nha chưa có à, chưa có lai món gì hết đây là chìa khóa riêng cũng riêng theo xe luôn đây các anh chị nhìn nè đó tất cả riêng hết nha cực kỳ riêng, đó, đầu nằm 81 nha các anh chị 81 50 đó. đầu nòng 81 50 nha đây bánh mâm vỏ thì cửa hàng Lan Ngọc mới thay đèn này riêng theo xe chưa thay luôn đó, đèn chiếc riêng theo xe chưa thay xe này chưa lại một món gì nha các anh chị tay cầm tay ga đây ừ, cùm ga đúng chất đề nha đề nổ không cần phải à, không cần phải đạp nha các anh chị 81 50 coi à, à, máy rất nhẹ nha à, nổ xịt xịt xịt đây các anh chị nhìn đồng hồ toàn là chữ nhật không nha à, rất là đẹp luôn con chim cúc cu này là giá 35 triệu là xứng đáng luôn nha về xài cả đời luôn các anh chị bô rin theo xe nè các anh chị đó, bô rin nha đó, bô rin tem nhật của đây tem nhật đây còn à, sườn rin à. uhm. xe đặc biệt là không có phải là vô cần số nha khóa cổ là các anh chị xe đời này có gắn thêm khóa cổ đẹp lắm đầu nằm cục đề này nha có cục đề à, 35 triệu anh nào mê đồ cổ là sắp chiếc xe này liền chiếc xe này đẹp lắm không có một nha anh chị sườn rin sơn rin hết nha sườn rin sơn rin à. quay tổng thể cho các anh chị coi ở ngoài ha sườn rin à, sơn rin máy rin số rin số không có cần số là số tự động nha các anh chị à, lên ga là chạy dèo dèo dèo trăm cái chuối giờ để mà ở yên xe cho các anh chị xem nha đây à, chạy rất mạnh đây đây Honda của hãng Honda nha à, các chị nhấp bình xăng vàng ươm nha chưa rửa cửa hàng Lân Ngọc không có không có rửa để riêng à, rất là riêng nha các anh chị chưa bung con ốc nào hết à. Tayga mini mà Tayga 50 nha xe Nhật nhập bên Thái về nè các anh chị nhập Thái Lan đây đó. máy lóc rồi còn chữ đây đó. còn riêng hết không có chê một cái chỗ nào hết nha chưa ra cái gì hết giá 35 triệu đây à, số tự động đó đã lắm Đấy. Các anh chị muốn biết thêm thông tin thì gọi cho cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai số điện thoại Zalo 0919 nha 243566. Xin nhắc lại số 0919 243566. cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai à, chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng nha giá tiền từ 50 triệu tới 500 triệu đồng hiện nay cửa hàng còn rất là nhiều xe đặc biệt là rất đam mê những xe đồ cổ như thế này nha đây gọi là con chim cúc cu số tự động máy 8150 chạy hết ga chắc phải 70 cái số giờ nha các anh chị xe tay ga nè, tiết kiệm xăng cực kỳ nha nhập khẩu Nhật Bản chưa có ờ, like một món nào hết à, rất là đẹp luôn em học sinh chưa chắc có tiền để kiếm được mấy cái xe giống vậy mua nha các anh chị chứ không phải là đơn giản nào thấy mắc nhưng mà không mắc đâu nha à, xe có đề cấp 50 máy cấp 50 à, số tự động Nhật chứ không phải là hàng Trung Quốc à, hàng giá rẻ mười mấy triệu thị trường chiếc đâu nha hay là hàng cực hiếm à đó hàng cực hiếm các anh chị nhìn cái cùm đó cùm công tắc cái riêng kiến hậu còn riêng theo xe hầu như xe này riêng hơn 80 phần trăm về sườn lóc máy nha các anh chị chỉ lai like một vài món như vỏ thôi vỏ chắc lai hai cái vỏ thì chưa lai gì luôn nhưng mà số tự động nhưng mà không có chạy đặc biệt nè bô còn riêng theo xe đặc biệt số tự động nhưng mà chạy nhông sơn nha các anh chị đây Đó, không có cần số thấy không không có cần số mà số tự động nhưng mà chạy nhông sơn nhông sơn dĩa chứ không phải là chạy dây cô ra cho nên chạy ngon lắm cực kỳ ngon luôn về rin xe này chỉ lai đúng một món là cặp vỏ rồi các anh chị còn bô biết đồ riêng nó nổ êm như xe điện ấy, các anh chị nổ xịn xịn xịn xịn xịn như xe điện ấy, chứ không phải là là là là nổ giống như là là mấy xe mấy xe quay xe đồ đấy nha đó, nổ xịt xịt xịt các anh chị nghe tiếng máy nè máy nè rất là êm rồi anh chị nào thích con chim cúc cu này thì gọi cho cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai số Zalo 0919243566 nha thì nhắc lại chiếc con cúc cu này đời 95 giá 35 triệu bao công chứng quỹ quyền đó, xe nhập nhập nguyên chiếc nha các anh chị nha hàng đặc biệt hiếm đây tiền nào của đó anh chị nào đam mê gọi cho cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai số 0919243566 và nếu muốn mua xe du lịch thì gọi cho Lân Ngọc Đồng Nai còn rất nhiều còn hai kho xe dưới kia một kho bên này một kho rồi cửa hàng ô tô Long Ngọc này à, xin chào các anh chị nha chúc các anh chị vui khỏe cái nào có nhu cầu liên hệ thì gọi cho Lê Ngọc hôm nay 0919 24 3566 xin chào và hẹn gặp lại xe sau